Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Hãy ủng hộ chú Hề ST bằng cách nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luyện tập thật thành công. Và ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một cây kiếm siêu nhân các bạn nhé. Để tạo được cây kiếm siêu nhân chúng ta cần có 4 quả bóng. Ở đây chú Hề dùng 4 màu khác nhau các bạn. Màu xanh dương, màu đỏ, màu vàng và màu trắng. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi quả bóng màu xanh dương này lên nồi quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một vòng tròn khoảng 3 ngón tay. Cột lại đây. Tạo hai cái khóa, một khóa hai ngón tay. đây là cái chuôi kiếm các bạn tiếp tục chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 7 ngón tay một đoạn bốn ngón tay một quả nho hai ngón tay quay ngược trở lại bốn ngón tay ấn chuông lại các bạn bên này tương tự bên này bốn ngón tay con chúng ta cắt bỏ hai quả nho này chúng ta sẽ tạo thành cái khóa các bạn nhé tiếp theo quả bóng màu vàng chúng ta cũng thổi lên nửa quả bóng bây giờ của một vàng này chúng ta sẽ tạo hai cái khóa một khóa hai ngón tay bên này tương tự chúng ta cô này tiếp tục chúng ta tạo một đoạn 5 ngón tay một cái khóa hai ngón tay tiếp tục chúng ta cột vào đây và chúng ta lên đây xuống đây là năm ngón tay các bạn nha bên này chúng ta làm tương tự bên này Tiếp theo, quả bóng màu đỏ và màu trắng chúng ta thổi lên. Trở lại khoảng 5 ngón tay các bạn. Hai quả, cột chung lại. và chúng ta kết nối vào đây quả bóng màu đỏ và quả bóng màu trắng chúng ta tạo khoảng 4 quả nho hai ngón tay từ đây lên đến đây một hai ba bốn rồi chúng ta cột vào đây tiếp theo quả bóng màu đỏ chúng ta bóp mềm làm một đoạn khoảng gần năm ngón tay cột vào đây quả bóng màu trắng làm tương tự quả bóng màu đỏ đây chúng ta sẽ xoắn căn ở giữa các bạn nhé tay phải để đây tay trái chúng ta xoắn đến chiều dài mình mong muốn thì mình cột lại xoắn lại quả bóng màu đỏ này còn dư nhiều nên chúng ta dùng quả bóng màu đỏ này chúng ta tạo cái khóa hai ở chuôi kiếng này chúng ta có thể thêm viên ngọc vào chú này ct sẽ làm thử một viên ngọc nhất đây cho đẹp các bạn đơn viên ngọc đơn giản chỉ là một cái khóa thôi các bạn cột lại và chúng ta luôn cô đây vậy là chúng ta đã hoàn thành cái kiếm siêu nhân các bạn nhé